Um, xin chào cả nhà, chào mừng uh, cả nhà đã quay trở lại với kênh uh, bọt biển Baccarat của mình nhé Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em là con đường đầu tư Baccarat nó có trông gai không Thì trước khi chia sẻ về con đường đầu tư về bộ môn Baccarat thì mình có đôi lời gửi đến các bạn là trước là hiện tại bây giờ ấy, rất là nhiều Tele và Zalo đang giả mạo mình nhé Thì anh em lưu ý có những anh em nào mà muốn nói chuyện mình các bạn mình thì chủ động kết bạn vào Zalo là 033 241 0763 và Tele ở trên màn hình nhé Ngoài ra ngoài Zalo này và Tele này là mình không còn sử dụng à, Tele hoặc Zalo nào khác nhé Trước khi đề cập cái vấn đề là con đường à, đầu tư về Baghdad nó có trông gai không thì mình cũng có đôi lời gửi đến các bạn là hôm qua có rất là nhiều bạn có hỏi mình là anh ơi Web ma này nó có nguy hiểm không thì trên video này thì mình cũng xin ờ, nói luôn là ma rất là nguy hiểm nhá thứ nhất là nó không đảm bảo vốn cho mình nó không cho mình rút vốn ra thứ hai là mọi thông tin của mình ấy thì web ma có thể là tiết lộ thông tin của mình và có thể bán thông tin của mình ra các bạn hãy lưu ý nhé nhiều bạn cũng đang rất là lo lắng ấy là không biết là mình đang chơi ở trên ờ, web chính thống hay là web ma thì nếu mà các bạn đang lo lắng về vấn đề đấy thì cứ đừng ngại gần gì mà cứ hãy inbox cho mình cứ mà dặn inbox cho mình thì mình à, sẽ trao đổi với các bạn cụ thể hơn cái web nào các bạn nên chơi web nào không nên chơi và web nào là web chính thống web nào là web lùa gà nhé là các bạn lưu ý cái vấn đề này nó là lợi nhuận của mọi người nên mọi người có quyền được hỏi nên đừng có ngại gần gì nhé thì hôm nay là mình muốn nói về con đường là đầu tư bộ môn Baccarat này ấy, đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của mọi người thì nhân đây là một câu chuyện có thật là hôm qua ấy, có một cô gái ấy, thì cô cũng muốn tìm đến mình qua kênh YouTube và trước khi tìm đến mình ấy nhờ sự giúp đỡ của mình thì cô ấy cũng có chia sẻ với mình là hiện tại là cô ấy cũng đang nợ một số tiền rất là lớn nhá khi đầu tư vào các bộ môn Baccarat là mình cũng có hỏi kỹ thì số tiền đó lên tới hàng vài trăm triệu nhá thì trên video này mình sẽ không nói tên và cũng không nói số tiền cụ thể để tránh mất tình cảm của mọi người nhé thì cô ấy cũng chia sẻ là ngày xưa là do bạn bè uh, lôi vào chơi thành ra là càng chơi ấy là càng không biết điểm dừng thứ hai nữa là chơi trong kiểu mù quáng nhá chơi trong kiểu là cay cú lúc nào cũng trong lòng chỉ muốn gỡ gỡ lại những cái gì mình mất thì sợ là chồng biết cái số tiền của cô ấy lấy đi ấy, để đầu tư vào Baghdad ấy. Để sợ là tan nhà tan nhà nát cửa nên cô ấy cũng có tiền mình và chia sẻ ấy. cũng nhờ mình là đưa cái câu chuyện của cô ấy lên uh, YouTube để cho mọi người cùng hiểu thì mình cũng có trao đổi thì mình cũng có hỏi một vài ý kiến trái chiều thôi là trước khi bạn đầu tư vào bộ môn Baghdad này ấy, thì bạn đã tìm hiểu kỹ chưa và đã xác định là đầu tư chưa thì đầu tư cái này một là lãi hai là lỗ trước khi đầu tư mình phải có một cái vốn nhất định thứ hai là phải có một số kiến thức thì mình nói luôn bạn ấy cũng trao đổi với mình là bạn ấy là có một người bạn rủ vào chơi và lúc bạn tập tệ chơi là bạn ấy là chơi theo kiểu hên xui không có sự tính toán thành ra là đến lúc mà nợ nó nhiều quá thì thành ra cô ấy cũng tâm lý là muốn gỡ thành ra là nó càng gỡ càng đi xa thì cô ấy cũng có bảo mình ấy là đưa câu chuyện ấy câu chuyện của cô ấy đến với các bạn là trước khi đầu tư vào bộ môn Magadat thì cũng nên tìm hiểu kỹ và xác định thật kỹ và cũng nhân tiện trên cái video này mình cũng xin ờ, nhấn mạnh luôn là video này mình không có rủ rê hay là lôi kéo bất cứ một cá nhân hay một tập thể nào đầu tư vào bộ môn Baccarat cái thứ hai là cấm nghiêm cấm trẻ em là dưới 18 tuổi là đầu tư vào bộ môn baccarat đấy là những cái gì mình xin nhấn mạnh để gửi đến các bạn và nhân cái câu chuyện ở trên ấy thì mình cũng nói luôn đó là câu chuyện có thật và bạn đấy cũng đang cũng có thể khả năng là cũng đang xem video của mình và bạn ấy cũng có mong muốn là nhờ mình chia sẻ đến các bạn là cũng có đôi lời gửi đến các bạn là các bạn hãy nên đầu tư một cách đúng chính xác nhất và hiệu quả nhất. Thứ hai, nếu mà bạn nào chưa biết đầu tư không nên tò mò để đầu tư. Còn đừng có tò mò đầu tư rồi ừ, cái kết ấy nó rất là buồn đây là những cái gì mình cần chia sẻ cái thứ hai nữa là mình cũng có đôi lời gửi đến ờ, bạn ấy là hôm qua bạn ấy cũng có nhờ mình giúp bạn ấy là à, đầu tư làm sao để trả được cái lãi thì mình nói thật là trong cái khoản đầu tư thì không ai dám chắc chắn 100% thì cũng có lãi và có lỗ đấy như mình đầu tư cũng có lãi và lỗ nhưng mà cái kinh nghiệm mình rút ra mình biết kiểm soát được số vốn của mình mình biết kiểm soát được giờ chơi mình biết kiểm soát được tâm lý thành ra khi cùng nhau đầu tư thì mình lại không bị sao như cô ấy lại đầu tư kiểu tốn quá dẫn đến là cũng mất đi một số vốn nhỏ nhỏ mình thực sự với các bạn là cái số vốn nó cũng rất là nhỏ thôi nó không đáng gì nhưng mà mình cũng trên video này mình cũng gửi lời xin lỗi đến cô ấy Đấy, mình cũng mong muốn là cô ấy và cùng các bạn nếu các bạn nào mà muốn ờ, tham gia đồng hành cùng mình thì mình cũng mong muốn là các bạn là đồng hành với mình là trên con đường dài đấy đấy là những cái gì mình chia sẻ và mình cũng có đôi lời gửi đến các bạn trẻ là đừng để những cái lỗi những cái sai lầm đối tiếp sai lầm đến khi nhìn lại thì nó hối hận không kịp mình còn trẻ thì có chí thì mình cứ đầu tư thôi có chí thì mình cứ đi không phải lo lắng cái vấn đề gì nhé đây là những cái gì mình cần chia sẻ cho các bạn bởi vì tuổi trẻ bây giờ là mình cần sống và có bản lĩnh có thể là dám đương đầu với mọi khó khăn và thử, thử thách Thế người ta vẫn hay nói là tuổi trẻ, tuổi 17 mình sẽ gãy sừng trâu nó là vấn đề đấy Cái thứ hai nữa là khi mình đã làm một cái gì mình không nên nói hận trước khi về già thực sự với các bạn các bạn cứ lên google và các bạn tra ấy, hối hận khi về già ấy. rất là nhiều người hối hận khi trẻ không gọi là nhiệt huyết dẫn đến là lúc già là muốn nhiệt huyết được muốn được tham gia những cái đầu tư bảo hiểm để có thể thử khả, khả năng của mình thử được cái kỹ năng thử được cái cảm giác được mạo hiểm nhưng mà nhiều người không có cơ hội để đầu tư dẫn đến là khi về già người ta cũng rất là hối hận mình cũng có rất là nhiều cô chú rất là lớn tuổi cũng rất chủ động nhắn tin cho mình ấy gọi điện cho mình bảo mình hướng dẫn cho cách đầu tư thì mình cũng có khuyên là không nên bởi vì các cô chú già cứng tuổi rất là khó nhưng mà cô chú rất là đam mê thì mình vẫn cứ hỗ trợ nhiệt tình nhé đó là những cái gì mình cần chia sẻ với các bạn cái thứ hai là cái khái niệm về cá nhân mình ấy trên cái video ấy thì mình cũng muốn là các bạn đồng hành với mình bạn nào muốn đồng hành với mình ấy thì chủ động kết bạn vào Zalo với Tele cho mình thứ hai nữa là mình muốn các bạn là khi đồng hành với mình là đi trên con đường dài tuy nó biết là nó gian nan nhưng mà mình vẫn muốn là các bạn là cùng nhau gắn bó với mình một thời gian dài để cùng nhau cố gắng thà mình làm sai ấy, một hai năm thôi thà mình làm sai một vấn đề đấy nhưng mà mình chỉ ân hận một hai năm thôi nhưng mà khi mình không làm thì mình sẽ thật cả đời nhé nhiều bạn có hỏi mình là làm giàu từ bộ môn Baccarat này có thật không thì đây đây là bằng chứng rõ ràng nhé đây là cái một mảnh một góc của tờ báo thì mình cũng có gửi lên các bạn thì các bạn có thể là dành chút thời gian để lên ờ, mạng có thể đọc bởi vì cái video này rất là dài thì mình có thể là xin phép các bạn là mình không đọc ở trên ờ, video này để các bạn thông cảm cho mình thì có nhiều bạn cũng có trao đổi với mình ấy thế làm giàu ba carat có khó không và bắt đầu làm giàu như thế nào điều đó mới quan trọng thì đây mình cũng nói luôn để mà mình có thể đầu tư một mình không nói là làm giàu nhá mà mình chỉ nói là để có một cách đầu tư hiệu quả nhất thì các bạn và mình nên kết hợp với nhau để cùng nhau đồng hành để thứ nhất vừa đồng hành với nhau thứ hai là có trách nhiệm cùng nhau thứ ba mình muốn các bạn là khi đồng hành cố gắng làm sao đồng hành với mình à, một thời gian dài để cùng nhau là mình à, cố gắng tiến tới thành công thì mình cũng cảm ơn các bạn ấy đã xem cái video này mình cũng hy vọng là các bạn khi đầu tư vào bộ môn ba carat này cố gắng làm sao thay đổi được cái tư duy đầu tư nó đúng đắn nhất và thực sự ấy mình cũng muốn gửi đến các bạn là cái con đường ấy mà đầu tư bộ môn Bagrat này nó thực sự rất là khó khăn và trông gai nó không màu hồng như các bạn nghĩ đâu nếu mà các bạn muốn đầu tư một mình thì mình khuyên thật là không nên còn muốn các bạn nào mà muốn thử cái cảm giác mạo hiểm thì có thể là chủ động ebook hoặc zalo cho mình tele cho mình thì mình cùng các bạn à, cùng nhau đồng hành trên con đường dài bởi vì muốn đi xa thì phải đi cùng nhau còn muốn đi một mình ấy thì không thể nào đi xa đâu có thể mình sẽ gục ngã dưới đường thì thôi video bây giờ cũng dài rồi mình cũng xin phép là chào tất cả các bạn à, chúc các bạn là ờ, đầu đầu tư một cách uh, hiệu quả nhất nên chào các bạn